chào anh em, xin chào quý vị và xin chào các bạn à, Tôi đang đứng ở ngã ba đường Và thực sự đang rất băn khoăn Không biết nên về bên này Một chú khổng long, off-road Hay một căn villa sang trọng Bên này Thực sự là rất băn khoăn Anh em à, có thể à, tư vấn giúp mình bằng cách comment bên dưới clip không? Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết sự khác biệt giữa F150 Raptor và F150 Limited đều là phiên bản 2018 thưa các bạn. Thực sự rất băn khoăn, tôi rất băn khoăn. À, cùng trên nền tảng F-Series là dòng uh, xe bán tải cỡ lớn của Ford thành công vô cùng số 1 thị trường Mỹ luôn. Điều đó ai cũng biết. Nhưng nếu được chọn bạn sẽ chọn mẫu xe này có giá bán hơn 4,2 tỷ hay mẫu xe này có giá hơn 4,5 tỷ. Khi đã bỏ tới số lượng tiền như thế rồi, có lẽ chỉ phụ thuộc vào sở thích mà tôi, tôi sẽ không băn khoăn vào cái việc chênh nhau mấy trăm nữa. Bởi vì đơn giản, tôi có ngân hàng hỗ trợ. <laughs> Rất đơn giản thôi, mình nói thực sự là không bao giờ thiếu tiền luôn, chỉ thiếu nợ ngân hàng thôi. Ơi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé Rõ ràng là các bạn sẽ nhìn một cách tổng thể các bạn sẽ thấy hai cái đầu xe của F150 Limited và F150 Raptor rất khác nhau. Kể cả form xe tổng thể luôn. À, nếu như F150 uh, ờ, Raptor là do performance họ hướng tới uh, khách hàng là thích off-road, thích chạy những cái cung đường thật khó rồi vân vân thì các bạn hãy xem ngay cả chưa kể cái đặc tính bên trong mà ngay cả cái thiết kế bên ngoài các bạn cũng sẽ thấy một chiếc lưới ờ, mặt ca lăng này rất thể thao đúng không ạ nhưng nếu như các bạn nhìn sang bên này thì trông nó sang chảnh hơn hẳn và khi mà điều chỉnh cái lưới tản nhiệt thì đương nhiên cái đèn pha của hai xe nó cũng sẽ phải khác nhau Ford rất giỏi và các hãng xe cũng rất giỏi làm điều đấy AMG M rồi vân vân vân vân rồi dòng SV vân vân tất cả các cái thương hiệu hạng sang họ đều làm rất tốt những cái việc như thế. Cản dưới cũng vậy thưa các bạn. Cản dưới của F150 ờ, Raptor này là cản sắt cứng, thể thao. Từ thiết kế đến vật liệu khác hẳn luôn. Và phần chắn gầm cũng vậy, nắp kim loại. Thì các bạn sẽ nhìn sang bên này, các bạn sẽ thấy một cản dưới sơn bóng mềm mại. Và phần cản, phần ốp gầm này cũng thế, nó cũng rất mềm mại Tôi chỉ off-road nhẹ thôi Còn cái này là off-road nặng Cái này là hơi nghiện Và các bạn hãy xem Cùng là hai chiếc camera Trong hệ thống cam 360 Nhưng trên Raptor Các bạn sẽ thấy Các bạn nhìn cận vào Thì các bạn sẽ thấy có một cái vòi xịt ở đây Và xin mời các bạn hãy nhìn sang bên này ạ Không có vòi xịt Đó Được không ạ và chiếc logo cũng vậy Limited nhá Là các bạn có thể thấy được cái chữ Nó đóng khắp quanh xe luôn Như Raptor không cần Chỉ cái mặt ca lăng này đó đã tạo ra thương hiệu Tạo ra một cái dòng sản phẩm Một cái version, một cái phiên bản Chúng ta chỉ cần nhìn thôi Là cũng sẽ nắm được Treo bảng cho lịch sự Rồi là treo vào đây <laughs> Rồi các bạn có thể Rồi bây giờ các bạn hãy uh, Hãy nhìn về hai phần đầu xe các bạn cũng sẽ thấy là đầu của Raptor nó cao hơn hẳn thưa các bạn Phần góc thoát trước Cũng vậy Phần bánh cũng vậy Và có lẽ khác biệt lớn nhất trên hai cái mẫu xe này Các bạn sẽ thấy là cái hệ thống treo Fox Racing và càng A của Raptor là nó thiên về off-road Cái đấy thì tôi sẽ không phải nói quá nhiều rồi Tôi chạy cả uh, Raptor Ranger cũng vậy nó ờ, cực khác luôn Nhưng xe này Xe này sẽ chạy trên đường xấu Đường như thế này Nó vẫn êm như, Nhưng chạy trên đường bằng với cái gai lốp như thế này Với hệ thống treo như thế này Nó sẽ không êm bằng chiếc xe này Điều này có thể dễ đoán bởi vì hai cái sản phẩm nó sẽ hướng tới hai cái đối tượng khách hàng tương đối là khác nhau chỉ một vài cá tính. Cùng là thích những chiếc xe to, cùng thích bán tải. như người thì mặc áo khoác, à, áo vest, người thì mặc ừ, áo gì đấy thậm chí không mặc gì cũng có thể ổn đó nhưng có lẽ các bạn hãy nhìn sang bên cạnh các bạn hãy quan sát uh, phần thiết kế bên hông các bạn sẽ thấy rất khác luôn vòng bánh xe trên Raptor rộng hơn ạ trông nó như này ờ, đấy kiểu Lý Đức tôi là Lý Đức đấy cơ bắp hơn uh, lốp cũng vậy lốp dày ạ và có bộ phận bít lóc là khóa cái um, uh, la răng với cái lốp này ra bởi vì khi mà chúng ta chạy chúng ta siết ở cua ở trên đường uh, khó đường trơn đường trượt ấy, thì uh, rất có thể uh, nếu mà chạy ở tốc độ cao đã thiết kế phũ mà thì cái bánh này nếu như không có phần hãm này nó rất có thể nó sẽ bay ra ngoài có đấy thưa các bạn ở trước tôi đã chạy tôi đã nhìn một anh chạy ở trong Đại Nam rồi văng luôn đấy là sự thật và ngay cả cái phần ờ, bậc ờ, lên xuống này, bậc lên xuống này ờ, của F150 Raptor là được đục lỗ vật liệu nhẹ và để luôn ở cố định luôn. Chứ nó sẽ không thụt thò như Limited. Và nhìn F150 từ phần trước ra phần sau và từ phần sau ra phần trước, từ trên xuống dưới thì bạn sẽ thấy tôi là một kẻ cơ bắp Rồi bây giờ chúng ta hãy à, sang bên này ạ Nhìn uh, Limited này nó có cái gì đấy nó mảnh khảnh nhở Tức là biết mô tả như thế nào nhở ờ, Lực cũng là lực sĩ đấy nhưng mà nó có gì đấy nó mềm mại uh, Bậc lên xuống thì uh, đây ạ kéo ra Bạn chờ tí tí tôi lấy chìa khóa rồi bậc lên xuống Thì bạn chỉ cần kéo như này là lại ra thôi Đấy. À, Có cảm biến bên Có cảm biến bên để hỗ trợ ở, ờ, ở ờ, độ ghép xe Cái này thì quá quen thuộc trên Ford rồi Thực ra cái phần mà các bạn sẽ thấy này Cái phần những cái phần vòm bánh xe này Khi mà nó mảnh khảnh nó Nhìn cái vòm rộng thì nhìn nó rõ ràng nó nó nó không cơ bắp nó, nó không có cơ đâu Kiểu như tôi ấy Nó không có cơ Nhưng mà chiếc xe kia sẽ là Lý Đức nó phải Phần cản sau cũng vậy ờ, Cản sau trên ờ, Limited thì nó sẽ mềm mại hơn Và thực sự là Cái nắp thùng sau này này Các bạn sẽ không phải như thế này để mở đâu Không phải bằng mà chỉ cần đá lông nheo phát Tách tách phát này là mở luôn Đấy, Tôi tách tách cho các bạn xem Nháy nháy Đá hình phát là mở luôn Cái này nó cũng tương tự thôi Cái bậc lên xuống thì nó cũng tương tự trên um, uh, Raptor thôi Phần kéo trailer, kết nối trailer các kiểu cũng như trên uh, Raptor thưa các bạn Đấy. Các bạn kể cả nhìn phần xa, phần ngang nhá Rõ ràng là những cái đường nét nó khác hẳn ạ Phần ô cửa kính trên cửa thì hai xe cũng khác nhau Ở ờ, f 150 Limited sẽ có cái viền mạ chrome bên dưới Sơn bóng có ờ, ở bên trên Đấy rồi rõ ràng là khác nhau đúng không ạ Đấy, cản dưới cứng này chắc à, phần bô này cũng vậy Oppo to hơn mà xuôi ra đằng sau có lẽ là nhìn hình là biết là hai cái phong cách nó rất rất là khác nhau và bây giờ thì ờ, chúng ta hãy tiến vào nội thất để xem nhanh ờ, những cái gì khác biệt uh, giữa hai cái sản phẩm này rồi Thưa bạn ngồi vào ghế F150 Raptor đã cảm giác khác rồi Thứ nhất là cái độ cao mình ngồi nó cảm giác nó cao hơn Cái thứ hai là cái ghế nó ôm hơn Và nó khắc trên à, cái ghế này là một thêu trên ghế là cái Raptor Limited thì chút nữa các bạn sẽ thấy được Và cái phần đỡ hông như vậy Nó sẽ thể thao hơn nữa các bạn Thể thao hơn Đó. Ghế thì cũng không có massage như F150 Limited Điều khiển điện thôi à, Về tổng thể thiết kế thì tương đối giống nhau nhưng các bạn có thể quan sát thấy những cái chi tiết nó khác nhau là Ví dụ những cái chi tiết nhỏ như ờ, tôi đã chia sẻ rồi thì cái phần ờ, những cái phần như thế này này Đấy. Thì ở đây là một kim loại Còn trên F150 uh, Limited Đó. Thì nó sẽ bằng gỗ đây, Mình đổi để nổ máy lên cho các màn hình nó sáng lên này sự khác biệt trên vô lăng các bạn có thể thấy ngay là hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng thưa các bạn. Và điểm định vị trên vô lăng là một vòng màu đỏ như thế này. Và trên F150 Raptor thì sẽ không dùng phanh điện tử mà dùng phanh đạp, đạp bột phát như này ạ. Đó. Trên Limited sẽ là phanh điện tử nha các bạn. Và các chế độ lái là sự khác biệt Sự khác biệt rất lớn thưa bạn Ví dụ như ờ, ở Raptor ấy thì tôi có thể điều chỉnh ngay trên vô lăng này ạ ba chế độ của vô lăng à, Normal, à, Sport rồi Và 6 chế độ lái Cái này tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết <coughs> okay. Ờ, trên F150 Raptor thì uh, các chế độ lái là sự khác biệt rất lớn Các bạn có thể uh, chọn 3 chế độ của vô lăng à, một mẫu xe thể thao ta có thể chọn 3 đấy Như AMG luôn AMG ở đây là AMG trên uh, đường off-road được các bạn Sport này, Comfort này Và tôi có thể chọn uh, 6 chế độ lái Đây ạ Những chế độ lái này thì tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết rồi và thậm chí cũng thử trên uh, chiếc Ranger Raptor thì các bạn có thể thấy được là sự khác biệt rất lớn khi mà tạo ra 6 trong một chiếc xe đó còn uh, về menu điều khiển vân vân các kiểu thì ờ, là cũng tương đối giống này các bạn có thể thấy này, những cái tính năng này uh, những cái tính năng yêu thích này rồi uh, thông tin xe rồi kiểm soát uh, áp suất lốp vân vân đồng hồ rồi kéo treo lơ rồi địa địa hình vân vân đó ở đây có thêm cái ba cho nên các bạn sẽ thấy được là uh, cái tình trạng xe nó cũng sẽ hơi khác đấy, đấy có chế độ ba đấy và chế độ lái đấy Ô, chế độ ba này hay lắm cực hay luôn nhưng mà mình chỉ thấy trên hình thôi chưa được chạy phũ xe này phải chạy phũ mới thấy được còn uh, các tính năng cơ bản như là adaptive cruise control rồi cảnh báo điểm mù giữ làn thì bây giờ nó là tiêu chuẩn trên ờ, xe Ford rồi các trang bị khác cũng tương đối giống ví dụ như hệ thống gài cầu này đó hệ thống gài cầu khóa vi say sau loa B&O ạ 10 loa B&O rồi các cái kết nối USB rồi ờ, vân vân vân vân các cái hộp chứa đồ thì tương đối giống nhau nó nhưng rõ ràng khi mà ngồi như những cái điểm mà tôi vừa chia sẻ các bạn sẽ thấy được là nó tạo ra một cái cảm giác thực sự là khác biệt đây là một chiếc ghế để tôi có thể đua được đây có thể là một chiếc ghế và một chiếc vô lăng với những cái tính năng mà tôi có thể chạy cực phũ mà tôi có thể đua được trên những cung đường địa hình cực khó nhưng mà trên F150 ờ, Limited thì các bạn sẽ thấy được là lại sang chảnh thôi Tôi đua đến khách sạn 5 sao, tôi đua đến khách sạn 6 sao Tôi đua nhẹ nhẹ vào giữa rừng nhưng dù sao thì chúng ta hãy cũng nên qua để xem xem để có sự ờ, so sánh trực tiếp còn hàng ghế sau thì xin phép không chia sẻ nữa bởi vì nó cũng tương đối là giống nhau ạ ờ, thưa các bạn là ờ, đúng là tôi cũng đến bái phục các kỹ sư thiết kế giỏi thật ngồi vào hai xe cảm giác khác nhau nó chỉ khác từ vô lăng đến ghế ghế này như một chiếc ghế bành ghế kia là ghế đua khác nhau ngay cả màu da của trên hai xe màu xe da xe này với những cái uh, Ờ, logo limited đóng dấu như thế này nó khác hẳn luôn ngay cả cái vật liệu gỗ này thưa các bạn chỉ một chút thế này thôi trên thành cửa nó cũng tạo ra sự khác biệt và F150 Limited là hướng tới uh, ờ, tiện dụng hơn cho nên là sẽ có cái hệ thống hỗ trợ ghép xe này nhưng mà thực sự với một mẫu xe to này uh, mà với những người lái xe to như này thì mình nghĩ chức năng này nó cũng hơi dư giả, cũng thuộc là gia đình có điều kiện thì mới <laughs> trang bị cho lái những chiếc xe này mà lại còn phải dùng đến tính năng này thì nghe nó cứ sai sai thế nào ấy à, vô lăng thì cũng sẽ trông nó trống hơn bởi vì không có hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng các cái mốt thì cũng chỉ có 4 mốt mà mình lại sẽ điều khiển trên cái cần số này thì tôi cũng đã chia sẻ chi tiết Ờ, với các bạn ở trong một cái chương trình giới thiệu riêng về cái F150 Limited này rồi à, Phanh tay thì là sẽ phanh điện tử Đó, nó sẽ khác Nó sẽ khác so với F150 Raptor Đấy, còn về tổng thể, về form nhưng mà phải nói thực sự là quá nể luôn Rất nể, một mẫu xe Uh, một phiên bản à, một uh, mẫu xe nhưng mà các phiên bản khác nhau họ tạo ra sự khác biệt rất lớn ngay từ ở ờ, thiết kế bên ngoài ngay từ khi mà chúng ta bước vào trong khoang nội thất um, một điểm cuối cùng các bạn hãy ra ngoài hãy quan sát à, sự khác nhau hai mẫu xe này một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng là để thay cho lời kết mời các bạn và cho đến phút cuối cùng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tròn xe nào cả thưa các bạn các bạn hãy nhìn xem concept hai sản phẩm rõ ràng là ngay từ chiếc đèn định vị này Bên này tôi đi đường uh, rừng Đường khó Cần một cái đèn định vị Nó ấn tượng thì tôi sẽ có màu cam uh, Một vòng trên uh, đèn pha 3 điểm trên uh, mặt ca lăng Còn bên này Thì các bạn sẽ thấy ánh sáng thật Dễ chịu và mềm mại như chính lời mình chia sẻ